chào các bạn <clears throat> hôm nay dễ hơn <clears throat> khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Rinnai M660 VFTS đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi cũng sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất đây là ngoại thất của bếp đây đây bếp nướng thì hai tầng lửa có mâm và vỉ nướng bằng inox ưu điểm của ờ, bếp ga nội địa Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xứ từ ờ, Nhật Bản bền và tiết kiệm <coughs> tiết kiệm và an toàn bếp Nhật thì ờ, tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 người á một ngày nếu nấu ăn hai buổi á thì một bình ga giá khoảng 320 sử dụng được hai tháng rưỡi tức một tháng á, chỉ hơn 150.000 à, tiền ga thôi đây là cảm biến à, an toàn nè à. có cảm biến khóa ga tự động tránh dò dỉ ga đây cái đầu giống cái đầu mở hàng nè đây tính năng đầu tiên đó, tôi cũng sẽ thử là phá ga khi tắt lửa đây tôi mở hai bếp nấu nè và bếp nướng đây đây ngọn lửa xanh đẹp bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã à, phá ra và kèm theo tiếng bếp bếp bên trái nè bếp bên phải nè bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây tính năng thứ hai á là tôi sử là phá ra khi nước cạn nồi đây là cảm biến nè cảm biến ờ, chạm đáy nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái nồi thì ờ, khi cảm biến này nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng cái nồi có đáy dày <coughs> nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi ở nồi á nhiệt độ chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa Hả? 10 cây 10 cây 6 700 Chợ bên Điền Bếp ga Nhật á ừ. đánh lửa ờ, điện tử bằng IC bằng hai pin đại nè nó, <clears throat> nhà sản xuất bên Nhật á, đặt an toàn trên hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc một bếp á, để sử dụng thì cả hai bếp nấu và bếp nướng á, đều đánh lửa theo mục đích để đốt uh, ga nếu có rò rỉ nên nó nên bếp ga nhập á, sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng pin con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho bếp ga nhập được 15 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là bên Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga nhập chỉ được 30 đến 40 ngày còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai pin à, <clears throat> hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp luôn sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực hai bếp nấu đã tự động giảm nhỏ lửa nè cho dù bình ga đang ở vị trí lớn nhất đây nó đang có nhiệt độ cao bếp bên trái là 213 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp bên phải là 204 độ bếp ga Nhật á, có lò nướng tiện lợi dễ dàng vệ sinh khi sử dụng và mở bếp lên là sử dụng thôi không có mất thời gian à, công sức để à, đốt lửa than nướng thì nướng được mọi thứ à, các bạn nên cắt lát mỏng à, 2 cm còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội đi Nhật á cái loại van mà phù hợp với nó là loại van 50 lốt 345m van này nó cho <clears throat> cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì nên các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bếp nấu bên phải tự động tắt lửa và phá ra. Sau chế độ là nước cạn nồi. Đây, công tắc thì vẫn còn đang mở đây. Bếp bên trái cũng đã tự động tắt lửa phá ra. giờ dạ, mình cũng sẽ lắp pin sạc ra <clears throat> lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi <clears throat> pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì uh, tôi gắn kèm theo một cái lò xo đây thì các bạn về các bạn móc vào cục dương nè dấu cộng nè có cái lỗ nè các bạn móc vào cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài cực dương bếp sử dụng miếng sạc hoạt động bình thường còn để à, nhận bếp pin yếu á các bạn có thể nghe theo nhịp đánh lửa của bếp đây nhịp đánh lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi theo cái đèn ngay chỗ à, hộp pin nè khi nó ba khi ta nấu nó báo đỏ lên là báo hiệu là bên yếu đây là đầu chờ của sạc pin nè khi hết pin này các bạn cắm vào thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào còn tuổi thọ của pin pin này á nó khoảng từ 4 đến 5 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin bây giờ ờ, mình sẽ thử ờ, những tính năng của bếp đây bếp bên trái nó có tính năng là nấu nước sôi 5 phút tắt và chế độ nấu cơm và nấu cháo khi các bạn chọn cái chế độ nấu cơm á các bạn phải cho nhanh không nó nó nó phá nó lưu rồi nè bạn chọn chế độ nấu cơm thì các bạn gạt cần da về mình vị trí nấu cơm nè để nó dàn ngọn đúng với hình thức ờ, nấu cơm giờ tôi lấy <coughs> chọn ở chế độ là nấu nước sôi ở chế độ nấu nước sôi á thì năm khi nước sôi được 100 à, độ á, thì cản thì cần khoảng em 5 phút nữa để à, diệt hết vi khuẩn trong nước các bạn phải dùng cái nồi nè cái đường kính nồi phải nhỏ hơn 23 cm nếu mà các bạn dùng cái à, đường kính nồi lớn hơn á nhiệt độ nó tích tụ nhanh nó sẽ phá ra sớm hơn còn bếp bên phải đây phía bên phải là chọn đậu chiên nè mặt định của nhà sản xuất bên Nhật là 180 độ ta có thể tùy chỉnh lên 200 hoặc 160 <coughs> tùy cái hộp phẩm mà ta chiên đây, à, đây chế độ đây chế độ gian xào đậu khô gian đậu phộng nữa khi các bạn chọn cái chế độ này thì cái đầu que cảm biến này thường nó nhận được 250 độ nó sẽ tắt thì mình chọn ở chế độ 3 giây á thì cảm biến sẽ tăng lên được 300 độ giúp thời gian ta xào sẽ lâu hơn